Ôi xém như con mèo vậy Chị đã lắm khó hiểu luôn Cái bông tay của nó nè Trời ơi mày đặt thiệp luôn mà Không, nó không phải thì đãi đó nó đưa thiệt cho dạ, cha Cá còn cái ờ, xin cái xin Này là rái cá lông mượt Rồi Chị bây giờ Chị, chị... Nè Chị chăm sóc nó giùm em Chị Em, em có một phần lo cái này nhưng mà em sợ à. có gì Tại sao em nuôi cái này hả? mới rờ nước vô là đừng có nước vô nó chết đó. nó mới đi xa lên đó ừ dễ thương quá trời ơi không cứu là sẽ bị bán cho trung quốc liền anh kêu nó xuống nước được không ừ nó dễ thương quá có có có có rã bày hay là nó rã Ê, cái này là nó đi vô trong rừng sâu nó bắt về ừ. ờ, thì thì cái này rồi Trung Quốc nó cũng đang gọi mua rồi xong rồi em mới chặn em mua lại nữa nhưng mà nó không có bán lẻ nó mua là phải mua bán hết như vậy luôn không có bán Anh ta ơi, ngày mai sinh nhật em dạ, vâng. Anh ta ơi, ngày mai sinh nhật em Rồi, được rồi Các em phải giúp người cá tôi bảo vệ ờ, ờ, động vật Việt Nam nhé Dạ Ủa, tôi con dạ. xuống nước được không? Anh tôi dạ. xuống, xuống nước được không? Xuống nước cho chết hả? Ủa sao vậy? là ráy cá lông mượt các em hãy nhìn màu lông của nó đi màu lông của nó là màu vàng nâu chứ không phải màu đen xám nhé có 13 loại rồi được rồi cho mấy em lấy ngủ đi nha bây giờ để kiểm tra giới tính xem bé này là bé đực dạ cái này mới được có hai tuần tuổi thôi tại em nhìn là em biết à tại em dễ cứu mấy con này nhiều lắm rồi này là bé cái một bé đực bé đực là quá lớn thêm một bé đực nữa ấm lắm ấm lắm ấm lắm sao biết sao biết hai ngày nữa trái một trái cá đực xin chào các bạn người cá tuôn đã giải cứu thành công ba em rái cá cái một em rái cá đực rái cá đực rồi